rào làng lập ấp ngăn sông cấm chợ để chống dịch chắc chắn thua. Tròn 2 tháng kể từ khi thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu lệnh giãn cách xã hội, sau đó cách ly và giới nghiêm, cùng với 18 tỉnh thành miền Nam trở thành vùng dịch nặng nề, gần 2 năm Việt Nam trải qua đại dịch COVID-19 cho mãi đến 0 giờ đêm 30 tháng 7 năm 2021. Những điểm nghẽn trầm trọng trong lưu thông phân phối hàng hóa trên toàn quốc mới được tháo gỡ một phần. Đứt gãy chuỗi cung ứng trong văn bản hỏa tốc ban hành chiều tối 29 tháng 7 để khẳng định văn bản cũng ban hành hỏa tốc 4 ngày trước đó là 25 tháng 7. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành một lần nữa yêu cầu từ thời điểm nêu trên, việc vận tải hàng hóa trên toàn quốc sẽ trở lại gần như trước khi có dịch, tức là các xe chỉ cần chở hàng hóa không thuộc hàng cấm chứ không phải quy định chi ly về hàng thiết yếu nữa, sẽ được lưu thông bình thường, không bị cảnh sát dừng lại kiểm tra. Tài xế chỉ cần khai báo y tế, QR code và giấy xét nghiệm COVID âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ là đủ. Đồng thời do hệ thống cấp QR code cho phương tiện vận tải vừa bị hát sập trong vòng hơn một ngày, khiến đình trệ việc cấp QR code nên các phương tiện vận tải chưa được cấp mã hoặc mã đã hết hạn cũng vẫn được lưu thông cùng với điều kiện dịch tễ như kể trên. Trong gần một tháng qua kể từ khi thành phố Hồ Chí Minh và 10 tỉnh thành Nam Bộ áp dụng cách ly nghiêm ngặt, cách ly từng địa phương một, chuỗi phân phối hàng hóa đã bị đứt gãy. Xe chở hàng từ vùng sản xuất miền Tây và miền Đông không được vào vùng tiêu thụ lớn nhất nước là thành phố Hồ Chí Minh vì phải ngoài việc cấp mã lưu thông, xét nghiệm tài xế thì còn phải vạch hàng hóa ra kiểm tra xem có phải là hàng thiết yếu hay không. Cách hiểu sai cơ bản về hàng thiết yếu quy định loạn sứ quân, mỗi nơi mỗi kiểu của những người trực tiếp thực hiện là cảnh sát công an, khiến doanh nghiệp khóc ròng và gây tốn kém thiệt hại khôn xiết. Về giấy xét nghiệm âm tính có nơi cho vỏn vẹn có một ngày, có nơi cho 3 ngày, có nơi cho 7 ngày, có nơi vừa xét nghiệm ở đầu đi đến địa phương lại xét nghiệm tiếp. Cùng một quốc lộ có địa phương đóng cửa không cho xe vào, nếu không có xét nghiệm, có địa phương cho. Yêu cầu buộc tài xế phải cách ly 14 ngày sau khi lái xe từ vùng có dịch về khiến doanh nghiệp đói tài xế trầm trọng. Chúng tôi đang ở trong tình trạng kiệt quệ hơn một năm chịu tác động dịch bệnh, doanh thu suy giảm, chi phí tăng lên. Chẳng hạn một công ty có 150 tài xế hiện hàng tháng phải chi trả hơn 300 triệu tiền đồng phí xét nghiệm các loại. Đây là một chi phí khủng khiếp. Ông Trần Đức Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam nói trong cùng một cuộc họp ngày 27 tháng 7 cắn răng gồng chi phí để hoàn thành đơn hàng. Có những doanh nghiệp phải thuê thêm lái xe để thay tài lái vào địa phận địa phương hoặc tháo dỡ hàng lên xe khác, còn xe từ vùng dịch không chạm bánh vào. Có những loại hàng hóa không thể tháo dỡ bằng tay mà phải dùng máy cẩu chuyên nghiệp không thể sang tải được. Tài xế lại phải lái hàng trăm cây số trở về lại nơi xuất phát, đồng nghĩa với đơn hàng trì hoãn không lối thoát. Khó khăn trong công việc và nỗi sợ dịch bệnh đã khiến tài xế bỏ việc và tạm ngưng việc hàng loạt. Doanh nghiệp lại phải bỏ tiền thuê thêm tài xế và lo nơi sinh hoạt tập trung để giảm nguy cơ đi lại nhiều nơi dễ dính dịch. Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam ước tính tình trạng trên đã gây thiệt hại ít nhất là 100 tỷ đồng mỗi ngày ối độc nông sản miền Tây, miền Đông và Tây Nguyên, dân thành phố Hồ Chí Minh xếp hàng đi siêu thị từ 5 giờ sáng. Ông Lê Thanh Tùng, Cục Phó Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong tháng 8, các tỉnh miền Nam thu hoạch 700.000 hecta lúa và 3.8 triệu tấn gạo. Về rau có khoảng 1 triệu mốt tấn rau củ quả ở các tỉnh phía Nam, nhưng nhu cầu chỉ khoảng 500.000 tấn nên phần còn lại phải tìm phương án tiêu thụ tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Về trái cây, có khoảng 640.000 tấn trong tháng 8 cầu kết nối tiêu thụ bao gồm xoài, chuối, thanh long, sầu riêng, bưởi, cam, nhãn, dứa và mít. Số lượng này trong các năm là phân phối toàn quốc và xuất khẩu, nay hầu hết chỉ còn tiêu thụ trong nước. Thế nhưng, mặc dù vùng nông sản dồi dào này chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh dài nhất là mười mấy tiếng chạy xe, còn nếu chở bằng đường thủy còn nhanh hơn rất nhiều thì gần một tháng nay, người dân Sài Gòn nhiều nơi vẫn chịu cảnh xếp hàng chờ mua thực phẩm trước siêu thị từ 5 giờ sáng. Bị giới hạn bởi lệnh giới nghiêm vào 18 giờ, nhiều siêu thị chỉ đến 9 giờ sáng thì đã hết sạch. Do ngăn sông cấm chợ, giá rau củ quả, thịt trứng, hải sản đều tăng, móc sạch túi người dân vốn đã không còn việc làm khi thành phố phong tỏa. Doanh nghiệp phải nghĩ ra đủ cách để lưu thông, có những nhà xe đã nghĩ ra cách giấu trái cây ở dưới, phủ rau lên trên xe, lấp vì chốt kiểm soát nói chỉ có rau củ mới là hàng thiết yếu, còn trái cây thì không phải. Câu chuyện đứt gãy chuỗi cung ứng không chỉ diễn ra với nông sản, hàng hóa mọi mặt đều bị ách tắc và đẩy giá. Đi giao hàng đã khổ, về lại khổ lần nữa, không ít ý kiến từ các nhà cung ứng cho biết, nhiều khi còn phụ thuộc vào sự vui buồn của cán bộ ở trạm kiểm soát, bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam nói. Chính trị hóa chống dịch Nguyên nhân của tất cả sự việc này có phần lớn từ sự chính trị hóa, việc chống dịch của chính phủ Việt Nam – trong các văn bản và cuộc họp cấp quốc gia từ khi có dịch đến giờ luôn luôn có một câu đe dọa rằng lãnh đạo địa phương nào để xảy ra dịch trên địa bàn mình sẽ bị kỷ luật. Trước nguy cơ mất chén cơm, lãnh đạo phải tìm mọi cách rào chặn địa phương mình. Sự bất chấp đến an sinh của người dân, bao gồm doanh nghiệp được biện minh bằng khẩu hiệu chống dịch như chống giặc. Nên mạnh ai nấy làm từ thành thị đến thôn xã chính quyền các cấp đặt ra mọi rào cản ngăn cấm lưu thông từ các thành lũy vật lý bằng đất đá, kéo, barrier, kéo dây thép gai, tạo chướng ngại vật, từ chối nhận người dân của tỉnh mình đi làm ăn ở xa vùng dịch về lại quê nhà, cho đến những thành lũy vô hình bằng các văn bản chứa quy định, pháp quy như đã kể trên. Biện pháp rào làng vây thành phố xuất phát từ tư duy quản lý làng xã đã trở thành thăm căn cố đế, mặc dù thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ đã là những đô thị lớn. Mỗi nơi mỗi kiểu chống đại dịch khiến doanh nghiệp kiệt quệ. Các địa phương tại Việt Nam áp dụng những biện pháp chống dịch khác nhau khiến doanh nghiệp làm ăn liên tỉnh không biết theo hướng nào, trong khi đó các lãnh đạo tỉnh không muốn bàn tới vấn đề này. Tại phiên thảo luận kinh tế xã hội ngày 25 tháng 7 vừa qua ở Quốc hội, ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, cũng là đại biểu tỉnh Thái Bình, nêu vấn đề về sự khác biệt giữa các biện pháp phòng chống COVID-19 ở các địa phương hiện nay. Báo chí trong nước số ra thứ hai ngày 26 tháng 7 đăng lời đại biểu Thái Bình Phan Đức Hiếu rằng chống dịch là chuyện cần thiết nhưng sự khác biệt giữa các biện pháp dẫn tới ách tắc lưu thông vận chuyển hàng hóa, con người – trên nhiều tuyến cao tốc hay quốc lộ trong nước, ông nói tình trạng ùn tắc ứ động hàng hóa đang diễn ra vì những quy định khác nhau trong phòng chống dịch giữa các địa phương. Để giúp doanh nghiệp bớt gánh nặng chi phí, bớt tình trạng ách tắc lưu thông hàng hóa, ông Phan Đức Hiếu đề nghị các địa phương phối hợp giảm tối đa những điều kiện và biện pháp khác biệt không cần thiết, áp dụng nguyên tắc công nhận lẫn nhau, công khai áp dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch bệnh. Cùng quan điểm với đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, đại biểu Phạm Trọng Nhân, Phó trưởng đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương góp ý rằng chống dịch kiểu ngăn sông cấm chợ ở một số nơi trong nước khiến những đường vận chuyển hàng hóa bị tắc nghẽn. Rất nhiều doanh nghiệp đang cố gắng đáp ứng phương thức mô hình chống dịch của các địa phương, vẫn lời ông Phạm Trọng Nhân, thế nhưng thực tế thì họ đang gặp khó khăn. Trong lúc Quốc hội công khai bàn thảo thì các quan chức đã hay đang ngồi trong Ủy ban Nhân dân các tỉnh lại không muốn đụng tới vấn đề, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nói. Tôi thì sắp hết nhiệm kỳ rồi, không còn làm chủ tịch nữa, tôi không theo dõi thông tin một cách chính xác được, cho nên không tiện đưa ra ý kiến bình luận của mình về câu chuyện đó. Đài RFA liên hệ với ông Nguyễn Văn Thu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và nhận được trả lời – Báo nào? Cái này tôi không tham gia, tôi xin phép thôi nha. Ông Huỳnh Ngọc Bông, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa từ chối trả lời RFA. Xin lỗi, mình nghỉ hưu rồi nên không bình luận gì nha. Trao đổi với RFA, kinh tế gia Ngô Trí Long chuyên về giá cả thị trường nhận định nếu phòng chống dịch một cách cực đoan và để kéo dài thì suy kiệt là chuyện tất nhiên thôi. Trên bảo nơi nào để xảy ra dịch thì nơi đó phải chịu trách nhiệm, dẫn đến hậu quả một là cực đoan, quá sợ dịch, hai là sợ trách nhiệm. Cách làm cực đoan của từng địa phương đã gây cản trở hoạt động sản xuất, lưu thông của người dân mà chủ yếu là các doanh nghiệp. Phải nói thật, COVID đã làm nhiều doanh nghiệp khó khăn và cuối cùng phải rút khỏi thị trường. Nếu mà tiếp tục kiểm soát dịch bệnh một cách cực đoan thì số doanh nghiệp bị phá sản sẽ còn nhiều. Vấn đề này thực tế chính phủ đã nhìn thấy, Quốc hội cũng bắt đầu bàn các biện pháp xử lý, đồng thời khuyến cáo là không được thực thi những việc làm quá mức như vừa qua. Làm được hay không còn đòi hỏi những biện pháp rất là hữu hiệu, chứ còn để kéo dài cũng là điều đáng báo động. Trong lúc kinh tế gia Ngô Trí Long dùng những từ cực đoan quá mức khác nhau để nói về những bất cập của công tác chặn dịch tại từng địa phương mà đầu mối bị cho là những tuyến cung cấp vận chuyển liên tỉnh thì viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Trần Quang Thắng sử dụng những từ cứng rắn, căng thẳng khi mô tả tình hình kiểm dịch hiện nay. Như thành phố Hồ Chí Minh về nhà bè và các tỉnh miền Tây, bây giờ xe đi gần tới ranh giới nhà bè phải quay trở về hết, hàng hóa đưa vô bị đứt đoạn, tình trạng bây giờ phải thấy là là quá tải, quá mệt mỏi. Các doanh nghiệp do chấp hành chỉ thị 16 mà phải hạn chế lưu thông, giấy phép chỉ có giá trị 72 tiếng thôi, những ai được phép chạy hàng hóa thì người ta không đủ thời gian, những chuyến đi dài thì phải đi xét nghiệm, mà xét nghiệm là phải mất thời gian chứ không phải có kết quả liền, chạy không được lại nảy sinh ách tắc nữa. Hướng ở đây là siết chặt, quản lý sát, vừa bảo đảm chống dịch vừa phải cố gắng phát triển kinh tế, tức là tối thiểu phải hơn 6%. Khi dịch xảy ra mà 6% đã là một điều may mắn thần kỳ, nói chung vẫn phải quyết liệt chấp hành một cách nghiêm túc. Nhưng mà phản ứng quá cứng rắn, quá căng thẳng thì chuyện giải quyết nhanh trở thành vô cùng khó trong bối cảnh nhân lực kém, tiến sĩ Trần Quang Thắng nói tiếp. Đây là vấn đề nhân lực và trình tự bảo đảm an toàn. Cái quản lý của nhà nước một số nơi làm đúng nhưng một số nơi chưa thật tốt lắm. Ở đây là cuộc đấu tranh giữa những phản ứng nhanh của con người trước tốc độ lây lan của virus. Các doanh nghiệp muốn bảo đảm hoạt động sản xuất phải chịu thêm chi phí về ăn ở sinh hoạt của công nhân nữa. Chỉ một vài tập đoàn lớn có thể làm được chuyện đó, những tập đoàn chừng cỡ 7-80 ngàn công nhân đành phải đình trệ thôi vì kham không nổi. Những con đường vận chuyển bằng xe tải hay bằng tàu nếu quản lý với quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt như vậy, không phải là lời giải tốt. Kéo dài quá thì thành phố cũng đuối sức luôn, rồi đình trệ sản xuất khắp nơi nữa. Doanh nghiệp sản xuất bình thường cỡ, nhà hàng, du lịch, khách sạn là bị phá sản luôn. Cũng tại phiên thảo luận cùng ngày, hiện trạng gọi là các cứ của mỗi địa phương thực thi biện pháp chống dịch cũng được Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Thạnh Thủy nhắc tới. Bà khuyến cáo việc áp dụng biện pháp thái quá tại một số tỉnh thành, thí dụ không cho nông sản đi qua dù có giấy xác nhận an toàn đã gây trở ngại cho dân và doanh nghiệp. Mặt khác, Phó Chủ tịch Ủy ban Tư pháp trình bày tiếp nhiều doanh nghiệp còn phản ánh là có xe hàng được qua chốt kiểm soát nhiều tỉnh, nhưng khi tới địa phương cuối cùng cần giao hàng thì phải quay xe trở ra do mỗi nơi mỗi quy định khác nhau. Không thể vì một chỗ bệnh mà cắt rời hết tất cả đường lưu thông vận chuyển với các nơi khác, bà Nguyễn Thị Thùy khẳng định làm sao để việc cách ly chống dịch không tách rời, gãy đứt nền kinh tế. Cũng may là Quốc hội ít nhất đã lên tiếng để báo chí đưa tin về những điều dân ta tháng lâu nay là cái nhìn của blogger Tuấn Khanh. Tiếng nói từ các đại biểu quốc hội có ai nghe không? Cách đây nửa tháng, tức là vào dịp phong tỏa Sài Gòn lần thứ hai, ông Bí thư Sài Gòn Nguyễn Văn Nên đã nói đã đến lúc ông phải lắng nghe các chuyên gia khoa học và y tế để biết nên đối phó dịch như thế nào. Câu nói khiến mọi người sững sờ, ngỡ ra là lâu nay mọi chỉ thị đưa xuống chỉ là những quyết định mang tính chính trị từ trên cao, bất chấp thực tế như thế nào. Sài Gòn đâu phải là không có những bác sĩ, những chuyên gia, y tế đâu. Người ta không lượng được những tính toán khoa học cho địa phương, cho sự phát triển hay sự sống chết của người dân hay các doanh nghiệp có những tỉnh quyết định đóng cửa, có những tỉnh quyết định mở cửa, thậm chí như Kiên Giang chẳng hạn. Chủ tịch thành phố nói bây giờ tôi cho người dân buôn bán, ai ngăn cản tôi cách chức. Rõ ràng là lo tập trung quyền lực vào một số cá nhân không có khả năng lãnh đạo trong bối cảnh dịch bệnh đa dạng và phức tạp trong lúc này. Cách thức mà nhà nước đang làm bắt buộc vừa bảo đảm sản xuất vừa chống dịch lây lan là một mệnh lệnh mâu thuẫn đẩy tất cả mọi khó khăn về phía nhân dân và các doanh nghiệp là nhận định tiếp của blogger Tuấn Khanh. Thí dụ các doanh nghiệp phải tự nuôi công nhân của mình, phải tự bỏ tiền xét nghiệm công nhân 3.000 một lần, số tiền khủng khiếp cho những doanh nghiệp hàng chục ngàn người. Không thể nào những khu chế xuất hàng trăm ngàn công nhân vừa bảo đảm sản xuất và vừa không cho lây lan, điều đó không thể. Một ngày Sài Gòn ngưng sản xuất thì kiệt quệ không chỉ đến cho Sài Gòn mà đến cho tất cả nước vì Sài Gòn là trái tim của nền kinh tế cả nước này. Ngày hôm nay, lúc đợt giãn cách một tuần gọi là phong tỏa thành phố nghiêm ngặt 12 tiếng một ngày dẫn đến chuyện các doanh nghiệp nhỏ phải ngừng, nhưng những doanh nghiệp lớn cả trăm ngàn người ở khu công nghiệp vẫn phải đi làm. Rốt cuộc ở đây, chính quyền tự mâu thuẫn với các mệnh lệnh của mình. Một nhóm bác sĩ chuyên môn ở thành phố Hồ Chí Minh không muốn nêu danh nói với RFA rằng mọi cái sai đều có thể sửa nếu có thiện chí. Thế nhưng cứu cánh cho dân và doanh nghiệp bây giờ là vaccine ngừa COVID-19, điều không được Quốc hội nhắc tới trong phiên thảo luận hôm 26 tháng 7. Theo tin mới nhất trên báo chí trong nước, ngày 27 tháng 7, Bộ Công Thương vừa đề xuất Thủ tướng cho hàng hóa lưu thông bình thường.